tiên tôi đã chọn khi ra trường ngày xưa nghề giáo viên tôi đã từng ước mơ nghề nhà giáo tuy có vất vả vì hạnh phúc tương lai đàn em vì tổ quốc quê hương đẹp hơn nên tôi yêu sao nghề giáo viên đã theo bao năm dài dưới mái trường tôi yêu nghề đã cho bao kỷ niệm khó phai nghề đã sống trong trái tim này nguyện ươm đắm cho bao mầm xanh dù vượt khó gian nan kề bên luôn vươn lên đắp xây cho đời tôi yêu sao từng ánh mắt yêu con tim khát khao yêu nghề tôi yêu sao hàng ghế đá bóng cây sân trường bao yêu thương trong từng trang sách cho em tôi ước mơ đông đầy qua gian lao khó khăn không màng tôi vẫn vượt lên tôi yêu sao đã chọn khi ra trường ngày xưa nghề giáo viên tôi đã từng ước mơ nghề nhà giáo tuy có vất vả vì hạnh phúc tương lai đàn em vì tổ quốc quê hương đẹp hơn nên tôi yêu sao nghề giáo viên nghề đã theo bao năm dài dưới mái trường tôi yêu nghề đã cho bao kỷ niệm khó phai nghề đã sống trong trái tim này nguyện ươm đắng cho bao mầm xanh dù vượt khó gian nan kề bên luôn vươn lên đắp xây cho đời tôi yêu sao từng ánh mắt yêu con tim khát khao yêu nghề tôi yêu sao hàng ghế đá bóng cây sân trường bao yêu thương trong từng trang sách cho em tôi ước mơ đông đầy qua gian lao khó khăn không màng tôi vẫn vượt lên Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, tiền thân là trường sư phạm sơ cấp, được thành lập năm 1956. Cho đến nay, trường đã có hơn 60 năm trưởng thành và phát triển. Nửa thế kỷ đã trôi qua với biết bao thăng trầm, biến động. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã vững vàng, vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Hơn 60 năm qua, trường đã đào tạo cho tỉnh nhà một đội ngũ đông đảo giáo viên từ bậc mầm non đến trung học cơ sở, có phẩm chất và năng lực vững vàng, đóng góp nhiều thành tích cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh nhà. Năm 2006, nhà trường vinh dự được nhà nước trao thưởng huân chương lao động hạng nhì là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực giáo dục có uy tín. Từ khi được thành lập cho đến nay, trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình luôn là nơi thu hút các con em nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến để rèn luyện và học tập. Nhà trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, luôn nhiệt tình với sự nghiệp chồng người. Về trình độ đào tạo, có không một tiến sĩ 69 thạc sĩ trên tổng số 93 giảng viên trực tiếp giảng dạy. Với phương châm lấy chất lượng đào tạo là yếu tố hàng đầu, nhà trường luôn xác định học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, học tập và rèn luyện những gì mà xã hội đang cần. Hiện nay, nhà trường đã được xây dựng khang trang với những khu giảng đường và phòng học kiên cố, trang thiết bị đầy đủ, phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại, sẵn sàng phục vụ cho học tập và rèn luyện của sinh viên đội ngũ các giảng viên ngày càng được nâng cao, nâng cấp một cách cơ bản hơn để đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục một cách toàn diện. Số lượng sinh viên đào tạo ngày càng đông, chất lượng giáo dục ngày càng được hoàn thiện. Trong xu thế hội nhập, chất lượng giáo dục phải đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội, nên toàn thể giảng viên và sinh viên nhà trường luôn không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, gắn việc dạy với việc rèn luyện nghiệp vụ nhằm đào tạo những sinh viên vừa có trình độ chuyên môn tốt lại vừa có kỹ năng nghề nghiệp thành thạo đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Bên cạnh việc học tập chuyên môn, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, nhân cách cho sinh viên. Hàng năm, thường xuyên tổ chức nhiều các hoạt động xã hội rất có ý nghĩa cho sinh viên như hội thi thanh lịch, các hoạt động tri ân, hiến máu, các hoạt động từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phát triển kỹ năng sống. Tuổi trẻ nhà trường luôn đi đầu trong các hoạt động qua đó nhằm giáo dục lý tưởng sống cho sinh viên, đào tạo những con người vừa có chuyên môn nghiệp vụ, vừa có phẩm chất, năng lực phục vụ cho nguồn nhân lực của tỉnh nhà. Vì thế, nhiều thế hệ sinh viên ra trường đã khẳng định được năng lực nghề nghiệp, trong đó không ít những tấm gương đã và đang đảm nhận những vị trí quan trọng trong lĩnh vực công tác của mình. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình ờ, mong muốn là đào tạo ra ờ, các thầy cô giáo tương lai Ờ, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp ờ, giáo dục đào tạo nói chung và đổi mới giáo dục nói riêng nhà trường luôn mong muốn là sinh viên ờ, đến với nhà trường và được đào tạo tại nhà trường sẽ đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi của xã hội mỗi sinh viên sau khi tốt nghiệp tại nhà trường thì đều trở thành những nhà giáo mẫu mực có trách nhiệm yêu nghề có năng lực kỹ năng sư phạm tốt Đến với trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình hôm nay, chắc ai cũng phải ngạc nhiên trước sự đổi mới vươn lên, bắt nhịp với xu thế xã hội. Với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường sẽ mãi là địa chỉ giáo dục tin cậy, là cái nơi đào tạo bao lớp thầy cô giáo tương lai phục vụ cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình là cơ sở đào tạo duy nhất của tỉnh Hòa Bình có chức năng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở cho tỉnh Hòa Bình. Nhiều năm qua, nhà trường đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình. Căn cứ vào công văn của Sở